tục quay lại của bên cơ sở lọc tay ngày hôm nay đó tiếp tục chia sẻ tất cả các loại video ha làm tất cả các loại bộ môn cơ bạc hiện nay cho anh em 2021 này đó thì cái video sau đây đó mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm đó, máy đánh bài siết si tố 2021 hoặc là bài lá trắng miền Bắc anh em nhá, đó thì về môn bài lá, các anh em chơi về các bộ môn như là siết này si tố này đó, gọi là xì đẩy miền Trung anh em nhé đó. nếu như các anh em có thể cháo được bài hoặc là lòng được bài thì các anh em sẽ chơi những sản phẩm máy đánh bài mã vạch ha máy đánh bài mã vạch rất nhiều loại máy đánh bài mã vạch anh em nhé đó và đồng thời nếu như cái này không được cháo được bài thì anh em vẫn có thể chơi được mình một chiếc quý đó, một chiếc ví đổ bài hoặc là một chiếc áo đổ bài hoặc một chiếc quần đổ bài ha anh em đó, nếu như không chơi được những sản phẩm đó thì chơi những quần đổ bài này hoặc áo đổ bài đều có thể chơi được đó thì những cái video áo đổ bài quần đổ bài ví đổ bài thì những video sau mình sẽ làm trực tiếp cho anh em đó thì hôm nay thì mình làm chủ đề chính của video này nó về cho anh em là một cái chiếc điện thoại ha iPhone hoặc là VSmart đó chính hãng là ngoài anh em nhé nhưng nó kết hợp để anh em có thể chơi về bộ môn xì dách xì tố đó, hoặc là xì tẩy hoặc bài lá trắng miền Bắc thì hôm nay các anh em xem video này nhớ xem hết video để hiểu thêm về những cái sản phẩm ha mới nhất 2021 này anh em nhé đó thì trên tay mình đây là một chiếc điện thoại iPhone hệ điều hành cực kỳ là mới nhất anh em nha iPhone chính hãng là hoàng đó anh em thấy không tên mình luôn luôn trong này luôn đó anh em thấy không cả đặc giới thiệu đây là dòng sản phẩm iPhone mới nha anh em nha đó không phải máy tàu đâu anh em nha nó là nè để mình tối màn hình xuống tí để anh em có thể biết ha sáng quá các anh em thấy không chính hãng đồng hoàng anh em nha Siri email Đó, iCloud đồng hoàng chứ không phải là máy tàu đâu anh em nha ừ. Thấy chưa? máy mình chơi liên quân rồi nói chung là vô tư Đó, nhưng mà vẫn có thể cho anh em kết hợp cho anh em chơi bài CS ha thì chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ cho anh em đi vào sòng chơi các anh em chỉ cần một cái máy này để ra ngoài thôi ha thì nó sẽ kết nối thêm một cái máy người ở nhà người ở nhà là người quan trọng nhất nó có thể thấy được và đọc bài cho anh em và nó sẽ đi kèm cho anh em là một cái máy nghe kèm theo và một tai nghe ha pin đó đó là một một bộ của anh em chơi còn em nào mà không cần lấy máy mình mà mua máy lên thì mình sẽ tính giá thành hợp lý cho anh em để các anh em có thể chơi một sự giá này sự tố ha đó thì trước tiên mình sẽ test sơ qua mình mình test cho anh em thôi nha tại vì ờ, khi anh em nào mua hàng thì mình sẽ ờ, tư vấn trực tiếp ha, chỉ cho anh em hiệu quả hơn tại vì chơi cái này nó phải kết hợp rất là nhiều anh em nha đó còn bây giờ mình chỉ làm video clip hướng dẫn cho anh em về sản phẩm máy móc thì mình sẽ mở cam lên mình để cho anh em thấy trực tiếp trong hình thôi nha đó chứ không thể nào mà chỉ cho anh em tất tất được đó đúng không anh em chỉ cho anh em hết thì đôi khi thì nhiều anh em ờ, họ đang chơi ha thì họ sẽ bị ấy đó thì bây giờ nếu như anh em chơi xì dách đúng không đó cần chia bài thôi anh em đó người ở nhà nó sẽ thấy này đúng không anh em đó mình lấy bài ra ha là anh em bị sấy rồi đúng không thì tất nhiên cái đích cũng vậy thôi đó thì chế độ chơi thì nói chung ra thì 20 đến 60 à, 40 đó tùy anh em trong ngồi trong phòng chơi như thế nào là tùy anh em thôi anh em nhé đó thì bây giờ nếu như cái mục đích đúng không anh em đó mình chơi xét đi đó mình một đi đó. chỉ cần mình rút cái bài này là mình thấy thôi anh em ha đó là anh em nhìn trên màn hình thấy thôi đúng không đó những cái năm này đúng không anh em đó cái đầm này đó tiếp tục cái bốn này đúng không anh em bốn là dưới là cái năm nữa đúng không anh em đó là người kỹ thuật ở nhà nó sẽ đọc cho anh em quan trọng là người kỹ thuật thôi anh em nha đó còn anh em chơi á, là chiếc máy này nó vào chế độ ẩn hết rồi đó các em vào chế độ ẩn hết hoặc là những cái dòng VC Max này cũng vậy này nó sẽ vào chế độ ẩn hết nghe nhạc hay là lên Facebook hay là Zalo gì tùy anh em nhưng vẫn có thể chơi ha người nhà nó sẽ thấy sọc cho anh em thôi đó đó là cái hàng mới và đặc quyền của bên lọc phát tài anh em nha ừ, mình sẽ thử vài cây nữa cho anh em xem nha đây là bộ máy đến bài CX xì tố mới nhất năm 2021 này đó. còn cách chơi để các anh em có thể vào sòng để chiến thắng á, thì các anh em hãy lên trực tiếp cơ sở mình nha mình sẽ chỉ cho anh em từ A đến Z luôn đó các anh em không hiểu về cái gì thì mình sẽ tư vấn và chỉ cho anh em tất cả các môn đó nha để anh em có thể chiến thắng hiệu quả chơi đồ biệt mà anh em tất nhiên anh em phải ăn được tiền của người ta đó nhưng mà anh em chơi làm sao mà ăn vừa phải thôi đúng không anh em chứ đừng có thể ờ, mình chơi mà để người ta phát hiện ra đồ đó, thì nó không hay cho anh em đúng không anh em đó và các em nên nhớ là không phải là mình để màn hình trước trước cái bàn chơi mình để vậy đâu anh em nhé nó sẽ là chế độ ẩn hết nó sẽ kết nối qua một cái máy điện thoại bất kỳ ở nhà Vsmart hoặc là iPhone bất kể cái gì cũng được đó là người ở nhà là quan trọng nhất để nó báo qua một tai nghe các anh em trong sòng đeo một tai nghe này và kẹp cho mình một tai máy nghe này đó là các anh em có thể chơi được rồi đó còn này mình chỉ test sơ qua thôi đó còn em là không muốn cái máy to này muốn cái máy những cái máy dòng nhỏ thì vẫn có thể có những cái dòng iPhone nhỏ như iPhone 6 Plus 6s ha vẫn có thể hỗ trợ cho anh em chơi được luôn đó nó cực kỳ là nhanh và gọn luôn đó anh em đó đúng không cái đầm nè đó đúng không cái ri nè đó bắt đầu cây bảy nè ha cây 10 nè quan trọng là anh em ờ, làm cái mà anh buộc bài đúng không buộc một con em trừ qua đó đúng rồi nè bốn nè ha đó tiếp tục cái năm nè ha đó cái bảy này ha đó ấy chơi không khéo không là gì do anh em thôi còn đồ đạc nó hỗ trợ cho anh em 80 90 phần trăm thôi đấy chứ không phải là lúc nào các anh em cũng phải dựa vào đồ đạc các anh em chơi không có đâu nha đó. nhưng mà đặc biệt theo như mình là cái máy này chỉ có người ở nhà báo cho anh em là chính xác nhất còn anh em nào mà nghe những cái máy mà một mình các anh em chơi để cái máy ra nghe chơi thì không thể nào chơi bài được mình khẳng định với anh em tại vì chơi bài đâu phải lúc nào cũng để thẳng vậy đâu đúng không anh em nó phải xù xè xù xè ra thì cái máy đó nó sẽ không báo cho anh em được luôn nha đó các anh em nên nhớ mình cái đó là mình chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nhé đấy thì anh em nào coi hết cái video này nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lọc tài nha bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em 24 7 luôn nha đó và đồng thời mua hàng hoặc muốn được tư vấn liên hệ với số điện thoại bảy tám 0786 01124 nhé hoặc là số điện thoại bảy 0786 04124 nhé kết nối Zalo trực tiếp mình mình sẽ tư vấn và chỉ cho anh em đấy thì mùa dịch này các anh em ở nhà rảnh rỗi thì nếu như chơi cơm gạo thì hãy liên hệ mình nha máy thì mình nó bao rẻ cho anh em nhất trên thị trường này luôn đó rồi chúc anh em năm